Chào anh em, sau đây là trận đấu online của Phạm Tâm DLS cùng đội bạn ngang bằng về cả đội hình lẫn cách thi đấu. Mời anh em hướng về màn hình và cùng theo dõi trận đấu này.